Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh của mình nhé. Thì cũng chắc là cũng có nhiều anh em thắc mắc là sao lâu rồi không thấy mình đăng video nhé. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em nhé. Vì thời gian gần đây gia đình mình có việc nhé. Nên mà mình không có thời gian để làm video anh ạ. Không có làm thời gian để làm video anh em. Nên anh em thông cảm cho mình nhé. Thì hôm nay mình tiếp tục mình lên cho anh em cái video với cái số vốn là 13M nhé cái súng 13 mà này thì anh em cùng nhau xem video của mình nhá xem là mình có thể dựa vào các phương pháp mà mình đang chơi ấy mình đã áp dụng thì có thể lên được bao nhiêu m nhá thì anh em cùng nhau cùng, cùng nhau xem video nếu video của mình hay ấy, thì anh em cho mình một like một đăng ký kênh nhá để ủng hộ cho mình nhá thì hiện tại là cầu đang chạy là cầu bệt này cầu khung này thôi thế này thì đánh xỉu đi anh em nhé Đấy. thì hôm nay trên video thì mình cũng có muốn trao đổi với một số anh em ấy đang gọi là xa bờ ấy xa bờ ở đây là gì xa bờ ở đây có nghĩa là những anh em đang nợ nần anh em nhé đang nợ nần mà đang à, gọi là bế tắc trong cuộc sống ấy thì anh em chủ động kết bạn vào zalo của mình nhé thì số zalo mình có để trên màn hình thì mình sẽ hỗ trợ là kéo cho anh em ở bờ an toàn nhất anh em nhé nên anh em anh em cứ yên tâm đấy anh em mà thấy cái phương pháp của mình hay thì cho mình một like một đăng ký kênh nhá tiếng này mình đánh tài anh em nhé anh em mà thấy hay thì cho mình một like một chia, một chia sẻ nhé một nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé đây tiếng này thì mình vẫn vào tài anh em ạ tiếng này mình vào tài mạnh tay tí nha anh em nhé tiếng này vào 2m ok cái này vẫn là anh vẫn hút anh em nhé thì hiện tại những anh em nào muốn vào nhóm của mình ấy thì chủ động kết bạn vào Zalo nhé thì mình sẽ cho anh em vào nhóm mình cũng nói luôn là nhóm của mình là hoàn toàn miễn phí nhé không lục trước lục sau anh em nhé thứ nhất là không lục trước lục sau thứ hai là không mất phí anh em nhé anh em cứ yên tâm tự tin mà vào nhóm kể cả số 4 từ 1 200k anh em cứ tự tin vào nhóm nhé cũng có nhiều anh em cũng nhắn inbox riêng cho mình cũng có trao đổi là anh ơi em số vốn của em rất là nhỏ 100k 200k 300k 500k em ngại em không dám vào thì mình cũng nói luôn nhá số vốn nhỏ hay to nó không quan trọng quan trọng là anh em biết cách làm sao để nhân cái số vốn mình lên cái điều đó mới quan trọng nhá một hai trăm k một hai m anh em đi ăn đi uống đi tiêu cũng hết rồi anh em nhá đấy là những cái gì mình trao đổi với anh em vậy kể cả một hai m một hôm anh em mà vui lên anh em đi tiêu cũng hết anh em ạ thay vì anh em tiêu pha linh tinh thì anh em hãy cố gắng làm sao có thể vào nhóm để học hỏi thêm những kinh nghiệm làm sao làm cách nào một hai m mình có thể nhân lên được 5 10 m 10 20 m điều đấy rất đơn giản anh em nhé thì anh em cứ chủ động inbox và zalo cho mình nhé. thì mình sẽ cho anh em vào nhóm để cùng uh, gọi là học hỏi kinh nghiệm cùng chia sẻ nhé. hoặc có thể cùng chơi của mình những hôm nào mình rảnh thì mình vào chơi thì anh em mình sẽ đọc bàn lên rồi anh em cùng nhau vào nhé vào đánh cùng mình mình đánh bên nào thì anh em theo mình bên đấy anh em cứ tự tin nhé đấy là những cái gì mình chia sẻ cho những anh em muốn bé à, còn những anh anh em ấy mà muốn lớn rồi thì chắc mình không có gì để không có điều gì để chia sẻ anh em nhé bởi vì cái vốn đấy thì cái vốn lớn rồi thì rất là tự tin rồi anh em ạ đây là những cái gì mình chia sẻ nhá đây cái số mới cái số vốn 13m mà bây giờ mình đã ăn thông rồi anh em nhé đấy thì hôm à mình cũng nói luôn là cũng có nhiều anh em có hỏi là của sao hôm nay anh không vào các sảnh lớn để chơi và các sảnh lớn như chơi những cái trò như kiểu baccarat hoặc là sóc đĩa trực tiếp đấy thì nay thì mình cũng nói luôn là đã là công thức của mình rồi thì anh em áp dụng vào đâu cũng thắng được nhá kể cả anh em chơi 3D hay là chơi trực tuyến đấy chơi các sảnh quốc tế đều thắng được anh em nhé nên anh em không phải lo lắng đâu anh em cứ nhìn cách mình chơi như thế nào anh em cứ đánh theo thôi cả mình đánh ở trên ờ, cái bàn 3D hoặc là bàn trực tuyến nhé đều áp dụng vào cái công thức của mình đang chơi là có thể vẫn win được anh em nhé anh em cứ tự tin thì nay thì mình muốn đổi đổi gọi là đổi lại cái hướng chơi xem nó như thế nào thôi không lại nhiều anh em lại bảo là anh chỉ chơi được trên trực trực trực tuyến đấy anh chỉ chơi được những cái game ở trực tuyến các cái sảnh lớn thôi em chưa nhìn thấy anh chơi những cái sảnh nhỏ anh thử chơi những cái sảnh nhỏ để em áp dụng xem được không thì nay nhân tiện đây thì mình cũng làm luôn cho anh em xem nhé đây thì hôm nay mình chơi hẳn sảnh 3D anh em nhé còn các sảnh như kiểu sảnh quốc tế kia thì mình vẫn hay chơi anh em ạ sảnh quốc tế thì mình vẫn chơi thường xuyên được anh em nhé nên anh em nào mà xem video trước của mình ấy thì cũng biết mà cái sảnh quốc tế thì mình chơi suốt ngày rồi thì có nhiều anh em cũng bảo là anh thử sang cái sảnh 3D à, chơi thử xem áp dụng công thức của anh chơi nó có win không thì nay mình áp dụng luôn anh em nhé đấy thì hiện tại mình chỉ mất có vài ba phút thôi số vốn của mình đã lên gấp đôi nhá thì có gì mà liên tiếc nữa hả anh em mà không cho mình một like một đăng ký kênh để ủng hộ cho mình còn những anh em nào mà muốn ờ, gọi là thực hành với cái lý thuyết của mình đưa ra thì anh em chủ động kết bạn vào zalo cho mình nhé vốn to hay vốn nhỏ điều đó không quan trọng quan trọng là anh em có tập trung để muốn tập trung và cố gắng để cho cái số vốn của mình nó to lên không nhân nhiều lên không điều đấy mà là quan trọng anh em nhé đấy thì mình cũng có đôi lời gửi cho anh em vậy thôi thì anh em mình thôi mình cũng không vòng vo nữa nhá anh em tập trung xem mình đánh và nếu mà thấy hay thì cho mình một like một đăng ký một bình luận nhé anh em nhá tiếng này là mình đánh tài anh em nhé ok nãy giờ gãy mất ba tay anh em ạ nhưng không sao anh em nhé hiện tại là mình đang lấy cái số lãi mình đánh nên mình cũng không mất mình cũng không không bị sao anh em ạ không gọi là tiếc hay như nào anh em nhé đấy những anh em vốn nhỏ thì cố gắng làm sao ấy thì nó hơi khó khăn trong cái thời gian giai đoạn đầu chơi thì nó sẽ khó khăn một tí bởi vì cái vốn nó nhỏ nếu mà mình đánh mạnh tay quá nếu mà gãy thì mất hết không gỡ kịp mà đánh nhỏ quá thì rất là lâu để lên vốn thì anh em cố gắng làm sao cân đối làm sao cái số vốn nó nó phải làm sao cho nó nó đều một tí nhá ví dụ như anh em cái số vốn của anh em ấy một hai m rồi thì đấy mình không nói như những cái số vốn của anh em là một hai trăm k thì anh em lựa lựa làm sao cho cái vốn của mình nó nó đảm bảo nhất để khi chơi anh em nhé đây là những cái gì mình chia sẻ vậy bây giờ mình gãy mấy tay anh em ạ mải tâm sự với anh em quá đây anh em cùng nhau xem video nhé để mình à, đánh máy tay lấy lại hết anh em ạ tiếng này cầu 123 chạy đi đâu được hả anh em nhìn lộ rành rành thế này thì chạy đi đâu xin chạy đi đâu được 33 123 tiếng này thì cái kết thì cứ vào thôi anh em cầu đang lộ như vậy thì mình cứ vào thôi có gì đâu mà tiếc hả anh em cầu đang báo lộ thì mình cứ vào thôi khi nào mà cầu nó mập mờ quá thì mình mới đánh tay bé anh em nhé cầu nó gọi là nó nhảy lung tung loạn cầu đấy mình mới đánh bé thôi còn cầu hiện giờ đang lộ thì mình cứ đánh theo cầu lộ thôi gì và mình gãy anh em ạ nhìn nó cầu 123 mà nó vẫn bẻ sang sang cầu 22 rồi anh em nhé tiếng này không vào tài thì còn tiếng nào nữa hả anh em tiếng này mình không vào tài thì còn tiếng nào vào tài nữa hả anh em Đây, nhớ anh em nào mà đang gọi là khó khăn trong cuộc sống nhá, đang bế tắc trong cuộc sống ấy thì chủ động inbox cho mình nhá. Chủ động inbox cho mình, cái dấu Zalo mình có để trên màn hình đấy, anh em chủ động inbox cho mình. Anh em hãy cố gắng làm sao thứ nhất là đi lao động chân tay ấy lao động chân tay ngày kiếm được một 200k thôi nó đã vất vả rồi thì anh em hãy cố gắng làm sao nhân cái số vốn nó lên một 200k thì cố gắng làm sao lên cho nó ừ, thêm một 200k nữa để cho nó hỗ trợ trong cuộc sống nhé thì anh em hãy cố gắng làm sao tính toán làm sao cân đo đong đếm làm sao cho nó phù hợp nhé anh em nhé mình không khuyến khích anh em chơi nhưng là những mình chỉ khuyến khích cho những anh em nào máu kiếm tiền thôi nhé anh em nhé ờ gãy anh em ạ từ nay giờ cầu đang gãy anh em nhé tiếng này không không đi tài còn tiếng nào đi tài anh em tiếng này mình uh, à, ôn in vào tài anh em nhé tiếng này không ra tài còn chẳng tiếng nào ra tài anh em ạ bởi vì anh em để ý này cái cầu ba cái tài chạy thông này, nó cách rất là dài rồi anh em nhé thì tiếng này chắc chắn cầu này sẽ là cầu ba cái tài chạy thông anh em lưu ý nhé đi chơi phải lưu ý những anh em nào mà có kiến thức thì mình không nói còn những anh em nào mà chưa có kiến thức ấy thì chủ động chơi theo mình nhé mình đánh tay nào thì anh em vào tay đấy đánh cùng mình nên anh em cứ yên tâm nhé mình cũng chỉ muốn cố gắng làm sao mình chơi làm sao để mình có thế có được cái lợi nhuận nên anh em cứ yên tâm đánh theo mình thì mình cũng phải cố gắng làm sao soi ra những cầu đẹp nhất để mình có lợi nhuận nhé anh em nhé đây số vốn mình đã lên được x đôi rồi anh em nhé mỗi ngày mình làm một vài tay như vậy một bỏ ra một vài phút thì nó đâu phải là khó với nhiều anh em có khả năng là tiếng này là mình cũng nốt tay này anh em ạ thôi anh em ạ không tham anh em nhé đánh càng lâu rồi mình càng lú hết cầu anh em ạ mình chơi có kiểm soát thôi chơi có thời gian thôi mỗi ngày kiếm một ít kiếm được là phải dừng anh em nhé đây với số vốn 13M bây giờ mình đã lên 28M thì anh em tiếc gì không cho mình một like còn như anh em nào mà tự cảm giác mà nó đang đợi đần thì anh em chủ động inbox cho mình mình sẽ giúp anh em nhé cả số vốn 1200M à, 12 1200k nhé mình ờ, nói nhầm anh em nhé 1200k chứ không phải 1200m đâu nói 1200m thì nó vô lý quá với số vốn 1200k anh em cứ tự tin mà inbox để vào nhóm nhé không phải ngại gì đâu thôi tiếng này gãy thì mình cũng dừng, xin, xin dừng anh em nhé thôi mình đã chơi được x2 x đôi vốn rồi thì còn gì mà tiếc hả anh em cứ buổi tối là tranh thủ bỏ ra 50 phút kiếm được 50 triệu thì anh em có gì mà tiếc hả anh em Thôi, mình cũng xin phép là dừng video tại đây nhé. Chúc anh em là trong cuộc sống là luôn mạnh khỏe anh em nhé. Chào tạm biệt anh em.